Đến giờ thì hầu như dân mạng tiếng Việt nào cũng biết đến cái tên Nguyễn Phương Hằng. Sở dĩ phải rạch giỏi dân mạng và dân không mạng nhưng con số này cũng rất khủng khiếp. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng đã phát hình trực tiếp tối ngày 25 tháng 5 với số tiền gần 14 tỷ đồng làm từ thiện đã bị danh hải Hoài Linh ngâm suốt 6 tháng. Theo tờ báo Quân đội Nhân dân, dựa trên số liệu thống kê tính tới thời điểm tháng 6 năm 2021 của Napoleon Cat tức là công cụ đo lường các chỉ số trên mạng xã hội. Tổng số người dùng Facebook tại Việt Nam là gần 76 triệu, chiếm tới 70% dân số toàn quốc. Sở dĩ nhiên 76 triệu tài khoản không phải là 76 triệu người vì có rất nhiều người dùng nhiều tài khoản khác nhau, nhưng chỉ nhìn vào con số người xem đột biến tăng tới gần 400.000 người trên nhiều kênh Facebook, YouTube và vào đêm livestream 25 tháng 5 cũng đủ hình dung sức phổ biến của nick Nguyễn Phương Hằng từ đêm livestream vàng gọi là đêm 25 tháng 5, tức là đêm bùng nổ của bà Nguyễn Phương Hằng vì sau đó không có lần nào livestream thu hút được lượt xem và tương tác đến gần mức đó nữa. Thực tế thì cùng với thời gian, các lần livestream của bà Nguyễn Phương Hằng đều giảm lượt xem. Nguyên nhân của sự bùng nổ là do bà Nguyễn Phương Hằng gọi thẳng tên những diễn viên thuộc loại ông hoàng bà chúa của làng giải trí Việt Nam và đùng một cái tất cả những cái tên danh tiếng sang trọng, tình nghĩa, cao thượng ấy bị gom chung vào một rổ, dán cho cái nhãn trần trội nhưng vô cùng kích thích đó là Đại hội bóc phốt. Với câu slogan bê nguyên từ ngữ bình dân của Việt Nam đánh thẳng vào sự tò mò như dĩ dãng, dơ ráy, dễ gì, giấu diếm Và nó phát ra trực tiếp vào giờ thật từ miệng một phụ nữ giàu có, bà chủ của công ty Đại Nam, vợ của một doanh nhân lừng lẫy là ông Dũng Lỏ Vôi, thì cha mẹ ơi còn gì dữ dội tấn công lòng hiếu kỳ lẫn sự quan tâm nghiêm túc của tất cả mọi người hơn như thế. Cũng theo báo chí thì chiều ngày 21 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng đã có mặt tại Cục Cảnh sát Hình sự C02 của Bộ Công an ở phía Nam, đường Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Báo chí Việt Nam nói bà Hằng đến làm việc liên quan đến đơn tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, mà theo bà thì ông Hưng không minh bạch, không công khai tiền từ thiện. Đây là hình ảnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo không minh bạch tiền từ thiện. Còn chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống làm nhục người khác. Vụ việc này cũng đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương làm rõ. Vậy ta thử xem xét các hoạt động trên mạng của bà Nguyễn Phương Hằng có gì đáng chú ý đây? Một là livestream là phát hình trực tiếp, bóc phốt nhiều người nổi tiếng nhiều sự việc đang được quan tâm. Hai là bà xen kẽ cả chuyện khoe kim cương, bất động sản, xe hơi đắt tiền. Bà cũng không ngại khoe đẹp và trẻ hơn tuổi, khoe cá nhân có sự hiểu biết, dũng cảm, đạo lý, nghĩa khí, dám sống chết vì chân lý, vì triệu triệu người Việt Nam. Bà còn hát và khóc, nhưng bà cũng cho biết sẽ ngưng livestream vì bị dọa dẫm và nguyền rủa. Thế rồi bà lại tiếp tục livestream và không những thế, tần suất livestream của bà Hằng còn tăng lên gấp bội. Từ việc mỗi tuần chạy trực tuyến live một hai lần vào cuối tuần, sau tháng 5 năm 2021, bà live liên tục có thời gian mỗi ngày bà live 2-3 lần, mỗi lần cả tiếng đến vài tiếng đồng hồ liên tục. Người theo dõi bà Hằng cũng dễ dàng nhận ra sự thay đổi lớn theo chiều hướng tiêu cực trên sắc diện và tinh thần của bà. Tuy nhiên, trước khi nổi tiếng với khởi đầu là bóc phốt Võ Hoàng Yên bà Hằng đã rất nhiều lần tổ chức các livestream tại chùa Long Hưng ở Đồng Nai cùng với sự dẫn dắt của Hòa Thượng trụ trì Thích Tuệ Hải. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng phát biểu tại chùa Long Hương ở Đồng Nai. Báo chí Việt Nam đã từng đề cập đến vị sư này và chuyện ông nêu ra sản phẩm thực dưỡng được quảng cáo là chữa khỏi rất nhiều loại bệnh nan y. Nhưng sau khi quá nổi tiếng những thông tin kèm chứng cứ khó có thể phản bác về quá khứ của bà Nguyễn Phương Hằng đã cho thấy có mâu thuẫn lớn với lời tự kể của bà. Ví dụ, bà Nguyễn Phương Hằng nói mình từng sống 16 năm ở Canada, nhưng có người đã chứng minh thời gian đó bà Hằng không hề sống ở Canada. Ở địa phương ấy không có một ai biết là bà Hằng. Bà cũng không biết tiếng Anh và chỉ học đến lớp 11 thì làm sao được phong giáo sư danh dự của một đại học tại Mỹ đây? Gần đây có khá nhiều tin đồn quanh bà Nguyễn Phương Hằng rằng có người thì bảo bà đã có ai đó chống lưng thứ dữ được tung ra để diệt các nghệ sĩ, đánh phá lòng tin của người dân gửi vào các nghệ sĩ trong việc làm từ thiện để gom tất cả nguồn tiền từ thiện về cho mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một cơ quan nối dài của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh biếm họa xuất hiện năm khoái khi ca sĩ Thủy Tiên quyên góp được hàng trăm tỷ đồng từ thiện khiến mặt trận Tổ quốc bị lép vế vì ít người quyên góp. Thế cho nên bà Nguyễn Phương Hằng mới mặc sức livestream chửi bới tất cả những ai dám lên tiếng phê phán bà, công khai dọa đánh nhiều người mà chả bị làm sao cả. Nhưng nếu là quân cờ của nhà nước Việt Nam đi thì giải thích như thế nào cho vô số lần bà Nguyễn Phương Hằng đã lỡ lời gọi báo chí là ăn hại, tố công an dung dưỡng cho luật sư đánh bà ngay tại phòng làm việc của cơ quan công an. Mới đây nhất khi phát hình live trực tiếp hôm 11 tháng 11 tại Đại Nam bà đã để cho một YouTube khách mời nói rằng báo chí Cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng. Với quan sát của tôi, tôi cho rằng các tin đồn nói trên không có cơ sở nào. Thẳng tính và muốn là ngôi sao làng giải trí. Tôi cũng cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng chỉ là một phụ nữ thẳng tính nhưng tuyệt đối khát khao tột cùng được khoe cá nhân. Bà muốn được cả thiên hạ khen là người phụ nữ toàn tài, có nhân sắc, có trí tuệ, có đảm lược, có dũng khí, có nghĩa khí, giàu có, sang trọng, hôn nhân hạnh phúc, chồng vô cùng yêu quý, con vô cùng thành đạt. Tóm lại, tất cả những gì đáng giá nhất của phụ nữ lẫn đàn ông trên cõi đời này, bà sở hữu tất tần tật. Bà tự gọi mình là diễn giả nhưng không trình bày ra kiến thức chuyên môn hay những nhận định, phân tích, quan sát sắc bén về kinh doanh, xã hội, hôn nhân hay gia đình hay bất cứ lĩnh vực nào để chia sẻ trong thời gian dài. Bà tự xem hoặc được người khác xem là ngôi sao giải trí nhưng không có khả năng ca hát, nhảy múa, kịch nghệ, ảo thuật vân vân để làm vui người xem. Đây là hình ảnh vợ chồng Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng hát trên sân khấu Đại Nam. Bà cũng hầu như chỉ đấu tố mà thiếu thông tin mới, chuyện đó chỉ gây ra tò mò chứ chưa mang lại hứng khởi, mang lại niềm vui trong cuộc sống. Bà cũng tự xem mình là người nghĩa khí, thể hiện thế thiên thành đạo rửa sạch showbiz và xã hội nhưng không thể có đủ sức mạnh như các cơ quan chức năng của chính quyền để điều tra, xử lý tới nơi tới chốn các tin đồn hư hư thực thực dễ dạng tôi nằm mơ thấy. Trong các cuộc livestream sau này đối với những YouTube khác, có vẻ bà không dành đủ sự tôn trọng cần thiết cho người đối thoại mà một mình chiếm sóng gần như toàn bộ thời gian. Bà kể về bản thân hay đe dọa những người bị bóc phốt với nội dung ít ỏi và lặp đi lặp lại đồng thời cho rất nhiều người khuyên răn đạo lý. Cũng không có sự trừng mực khá duyên dáng lúc ban đầu, bây giờ sắc diện bà căng thẳng, giọng nói tông cao gay gắt liên tục trong thời gian dài khiến người nghe mệt mỏi. Không phải là người trong giới sâu biết nhưng bà hàng nay hành xử giống như những ngôi sao hào nhoáng nhất như sợ nhất là không còn ai khen ngợi và ao ước. Tác giả cho biết thêm